Dịch, Camui và Sammy. Xấu ơi là xấu, xấu quách, xấu như bà chàng, xấu như là con heo. Không nói dạ. cái gì. ah, ah, ah, gì đâu um, ok bạn ơi thì uh, cái bên mình là sammy uh, xinh gái nha bạn nha um, chứ không có xấu nha chỉnh chính xác mấy bạn, rồi á uh, mấy, mấy, mấy bạn yên tâm đi mình vẫn ổn mình vẫn ổn không sao đâu ok và ngày hôm nay nữa bạn ơi chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với một video minecraft mới của mình và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm cái gì thì chắc các bạn đọc tiêu đề thì mình nghĩ chắc các bạn cũng biết rồi đúng không hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ tranh mấy bạn ạ à. wow. Đèn, lên đèn, đèn. nhưng mà cái vẽ tranh ngày hôm qua hôm nay không phải là vẽ tranh tranh bình thường thôi nha Mà hôm nay chúng ta sẽ vẽ tranh hero team Vẽ tranh ảnh diêm và ảnh đẹp mọi người ạ à. Đó, nghe hấp dẫn không mà vẽ ảnh của hero team á bạn <laughs> Đó, thì ngày hôm nay á đã nói rồi mini game nào cũng sẽ phải có hình phạt đúng không bạn và hình phạt cho cái lần này nếu như cái người thua cuộc thì sẽ bị phạt cái gì thì đó chính là ừ, giống y như trên tiêu đời thôi thì hình phạt dành cho cái người thua cuộc đó các bạn đó chính là phải ăn 10 viên kẹo thúi <laughs> trời ơi hấp lần hả? Đúng ừ. rồi, đúng rồi, mình sao, phải ăn 10 viên kẹo thúi. Khoan khoan à. khoan, cái này tính điểm sao? Tính điểm sao? Hả? Cái này tính điểm sao hả? Tính điểm theo kiểu là bây giờ chúng ta sẽ bình chọn, chúng ta sẽ vẽ ra sau đó bốn người bọn mình sẽ cùng nhau bình chọn. Cứ gọi là chọn cho ai được nhiều phiếu hơn thì chúng ta sẽ đặt cho người đó một viên kim cương. Lại lại lại lại bây giờ là chị em mình như này là bây giờ tất cả mọi người đều không vote cho phong là phong cuộc là phong đánh luôn người cái ok bạn ơi mình à, tuyên bố ca camui là người thua trong trận này nha không cần chơi luôn thua nha ok mình đã đúng cái quyền ok chơi là vậy chơi mà chơi chơi ăn gian chơi mà chơi gọi là đồng bọn với nhau vậy chơi làm gì nữa ủa chứ bây mui mui mui tôi nói bà nghe nè bây giờ đố phong cận dám vote cho sammy là vẽ xấu á rồi em vote luôn á xấu là xấu đẹp là đẹp em muốn vote là em vote cho em không có giống như anh đâu dịch à anh là cái cái cái cái cái cái đồ sợ con gái không em là một khi thấy xấu là em phát xấu không có chuyện mà gọi là vui coi clip tiktok trên channel của hero team chứ có đứa không dám gọi là gõ đầu người khác mà để người khác gõ xong hôm nay nó nói tôi là em ngại được thế con gái ờ ờ hay quá thôi không nói nhiều nói chung á <laughs> nói chung á cái trò này là một cái trò công bằng nha bạn nha cho nên là phải chơi công bằng không có được gọi là chơi theo kiểu chị chị em em hay là hội anh em chọn cho nhau không bao giờ cái chuyện đó nha bạn nha phải chơi công bằng đấy thì để xem coi <laughs> ai sẽ là người phải ăn kẹo thúi trong trận ngày hôm nay đây bắt đầu hơi nào à mà khoan đã quên mất các bạn ơi trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên là hãy gọi là xem video nhiều nhiều để cho mình có tiền mình mua thuốc mình chữa lại cái con mắt của mình nha các bạn mắt mình giờ thầm tiếng rồi ok <laughs> còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào video nào mọi người ơi let's go à, quên dạ. bên này đúng let's go à mà khoan đã bây giờ chúng ta phải chọn cái người đầu tiên mà chúng ta vẽ nè thì ai xuân phong uh, lấy khuôn mặt xinh đẹp của um, bản thân ra để cho người khác vẽ nè ai ai đây ai đây Xin nha là xong rồi bạn không cần đi Trời ừ, rồi ok người khởi được được không vậy thì bây giờ tôi sẽ là người vẽ cho vẽ cái khuôn mặt của tôi đầu tiên nha các bạn nha đó ok rồi bây giờ tôi sẽ lấy hình của tôi ra nè à mà quên đầu tiên sẽ là hình đẹp trước sau đó là đến ảnh dìm nha bây giờ tôi sẽ bỏ hình đẹp của tôi vô trước nè trời hơi bị đẹp trai nha trời ơi mấy bạn ơi không biết ai mà đẹp trai dữ vậy trời đẹp ơi là đẹp luôn á đẹp từ ngoài đời thật cho đến trong game à trong game giờ hết đẹp nha nha các bạn nha bị đánh bầm con mắt rồi hả trời ơi nhìn ai mà đẹp trai dữ vậy trời tôi không nhận ra tôi luôn các bạn ơi trời nhưng mà mấy bạn pha chắc chắn sẽ nhận ra ui hơi bị đẹp trai luôn nha các bạn ơi sam ơi sao hay phong đẹp trai không sam Ồ, tấm này ai với vậy Phong đâu ta? Tấm này là bị chụp. Làm sao mà nhận ra được. Phong bây giờ đẹp trai như tài tử Hàn Quốc gì đó. <laughs> Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vẽ nha mọi người Thì à, ai mà vẽ em đẹp hơn thì em sẽ à, chấm cho người ấy à, một à, một điểm nha <laughs> Ok rồi người là Phong là người chơi công bằng đó mọi người Đúng rồi em chơi công bằng mà chỉ cần vẽ em đẹp trai là là, là Đồng, sẽ được một điểm rồi. nè Bây giờ nè dịch nè Dịch đây dịch dịch dịch dịch cầm cái bút nè à, mẹ gì ta Camui nè Camui cầm cầm cái bút nè nè okay. Sam Sam Bút của Sam nè Sam Tôi có bút rồi, tôi có bút rồi, tôi có bút rồi Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vẽ nha mọi người Để coi ai vẽ tôi đẹp trai hơn nè Trời tôi, tôi nhìn, tôi, tôi à, muốn vẽ tôi luôn đó mọi người Ok rồi, bắt đầu nha mọi người à, nha Let's ok, go. ok, tưởng gì chứ vẽ này dễ Vậy dạ, okay, mặt bây giờ mình sẽ chui vô đây nè Phong, dạ. Phong ơi, Phong ơi Gì chị ơi Phong còn muốn em trở thành đẹp trai hơn nữa Hơn, hơn, hơn, hơn Được chị, trời ơi, càng đẹp trai càng tốt chị Em hơn chị thích, càng đẹp trai càng thích Ok em nha Trời ơi, chị em mình phải tự nghĩ cho nhau rồi đúng không Ok và sau 30 phút vẽ tranh thì bây giờ cuối cùng bọn mình cũng đã vẽ xong rồi nè các bạn ạ à. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chấm điểm thử coi mọi người vẽ tranh của ừ. mình như thế nào nha Khuôn mặt của mình <laughs> rất là đẹp trai nhưng mà mọi người vẽ thế nào mình chưa biết rồi ok bây giờ nè mọi người à, phá cái à, cái màn ở đi phá phá ừ, cái màn ra từng điểm, à, từng người. ủa chấm hết luôn hả bây giờ mình phá ra để mình chấm từng người chứ rồi cái đầu tiên là ca mui nè ôi trời ơi tôi hồi hộp muốn xem tranh của ca mui vẽ tôi ơi <laughs> ba hai một yeah ủa ủa gì trời ơi áo quá à có phong cần gì vậy với mấy con chuông nó ba nó bám lên người phong cần vậy trời trời ơi, trời ơi cái này trời. là loan cái này là loan đúng rồi mình đi trời ơi bạn ơi tơi bây giờ bạn chàng giúp mình hai cái hình cái hình này của mình với lại cái hình ở ngoài đề thật của mình để xem coi là cái hình nó giống nhau không nha bạn nha đấy dạ, trời ơi cái gì vậy dạ, ừ rồi. đúng rồi sammy nói tôi để ý nè sao cái mắt của em lé vậy mui sao mui cái, cái thì mắt em lé đúng rồi con thì ngoài là mắt em lé mà trời ơi là trời thiệt luôn á em ngoài đời đâu có bị mắt lé đâu thiệt luôn á mui đúng à. thiệt là quá đáng thật sự rồi ok bây giờ chị hỏi em là sao không không không chị hỏi em nè bây giờ em bị uh, à, sao quýnh đúng không thì mắt em có lé không có đúng rồi gì ủa nè mặc dù sao quýnh em nhưng mắt em chỉ bầm hết chứ không lé nha đây bây giờ em đổi đúng skill này nè đó em em hồi bệnh nè đó không ờ. đó em hết bệnh nè đó giờ là hết lé được chưa rồi cam chúng ta <laughs> sẽ cùng nhau đến với bức tranh của Sammy nha bạn nha thì dạ, Sammy á, thì mấy bạn cũng biết Sammy là bạn gái của tôi thì tôi nghĩ là chắc Sam sẽ vẽ tôi đẹp trai lắm mấy bạn à ok xem nào yo dạ. Dạ. Oh, oh my god. Oh my god. Không đúng tôi thấy sai đầu tiên là cái tóc của phong kia là chỏm đen mà chỏm đen đâu thứ Ôi, hai là áo của phong là áo loang nha áo này là áo một màu rồi sai rồi thôi sai thôi, thôi. rồi. không có nói nhiều chị ơi em thấy đẹp là được mấy bạn có thấy đẹp không bạn ô mà từ gì gì vô lý vậy Ủa? vô lý vậy chúng ta làm bé là thật thì chúng ta phải vẽ làm sao nó thật chứ mà mọi người nhìn là sam vẽ có layer layer mặt góc tối góc sáng là ghê không đúng rồi mặt góc tối góc sáng cái kiểu luôn nè bạn tơ ghép cho mình nha đây bây giờ bạn tơ ghép cho mình một cái ảnh đầy thật của mình với cái ảnh ảnh này ở kế bên nhau nha để cho chúng ta thấy được là cái độ đẹp khi mà Sammy vẽ mình nha bạn trời ơi trời luôn á vẽ đẹp quá đẹp dạ. luôn 10 điểm 10 điểm rồi ok bây giờ tới lượt tôi tôi không đến cỡ nào đó để tới lượt à, bức tranh tiếp theo sẽ là bức tranh của Mr Dịch nha bạn nha thì à, tranh của mình thì các bạn cũng thấy rồi cho nên giờ chúng ta sẽ coi tranh Mr Dịch trước nha ok ba hai vô kìa dạ, đẹp đó đẹp vậy ủa à, à, ủa vẽ trẻ ông kệ gì sao nhìn đúng vậy chân dung nha vẽ chân dung mà phong nhìn nè đó em nhìn thấy không đeo kính nè đó đúng chuẩn chưa kính ờ. chưa tiếp theo nữa là môi hồng nè đó gây chưa tóc Ủa? màu nhưng mà khoan từ trong ảnh là em nó có nhe răng em em cười đâu mà sao trong đây nó lại nhe răng ra nó cười <laughs> thì mình nó thề nó đáng là để cho mọi thứ nó tuyệt vời hơn em hiểu không nên là anh tự vẽ cho em cười nhe răng Trời ơi thiệt luôn á mấy bạn ơi bạn nhìn nè cái bức tranh mà mình thề luôn á là mình không nhận ra mình đấy kìa. Trời ơi không, không. Không chị biết cái này là gì rồi Sao Đây chị? là phong cận the killer Ờ ừ, không không Biết không em, biết không đúng không giống, em, giống, em, giống, là, giống. em, em, em nhận hỏi là chị nhận ra gì rồi Đây là mình vẽ phong cận theo sờ tay gọi là bất kỳ gì nè Lộn Trời ơi Này Ok giống giống Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bức tranh của mình nha bạn nha Ok <laughs> Với bức tranh của mình nè Let's go Đây xin giới thiệu mọi người Đây là bức tranh của em Đây đây đây nè Đẹp không À à, à... ờ vậy à... à... ta không biết nói gì vậy ta Chanh vậy à. là Thì bây giờ nè xấu mà nó cũng chưa được đến mức đẹp á mọi người Bây giờ nè mình sẽ để cái hình của mình như thế này nè đó Rồi mấy bạn bạn editor ghép cái hình của mình ở kế bên đó Bạn có thể thấy đó Y hệt luôn như hai giọt nước quá đẹp trai Thôi được rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chấm điểm nha bạn nha Để coi ai bình chọn cho ai nè Bắt đầu thôi let's go Rồi thì bây giờ mỗi người trên tay là một viên kim cương nè Bây giờ mọi người chấm điểm đi Bây giờ riêng em nha Là em thấy là tranh của Sammy là đẹp nhất Cho nên là em sẽ bình chọn cho Sam nha bạn Ok rồi bình chọn cho Sam nè Rồi đó tới lượt mọi người Mọi người bình chọn đi Rồi, mua đi Đến môi đi, môi thì thật ra là môi cũng uh, mặc dù là chê thế thôi Chứ còn chị em tôi vẫn là đe, đẹp nhất nha Ok, rồi sao mới dạ. được thêm một điểm nữa <laughs> Tới lượt dịch ta dịch Rồi, dịch ra, dịch ra Là anh nhận xét một cách công bằng này một bức tranh là nó phải làm cho gọi là khi ra mọi thứ nó trở nên đẹp đẽ hơn này còn lẽ thì phong cảnh là anh tự vốt anh đẹp nhất à, nè nè không được không tự chấm cho bản thân được Uầy, không được chấm cho bản thân được anh phải chấm cho mọi người không đúng rồi, để xem lại lần coi ai đẹp nhất ai đẹp nhất trời ơi mình công bằng để mà chấm điểm ấy <laughs> sao đẹp nhất không ạ không phải phong à, ok không sao ủa thì mọi ờ, người mọi người cũng có được ờ. điểm nào đâu mọi người cười em không ủa rồi, không rồi không rồi không rồi có khi là chúng ta chơi xong á xong rồi tất cả mọi điểm đều vào sam hết những người khác đều là không điểm không ờ tất nhiên là chị tại vì em chắc chắn là sam người dễ đẹp nhất rồi chứ bọn mình tuổi gì ok rồi thôi nha mình chơi em gì nữa chúng ta bắt đầu ờ, là những người khác ăn mỗi người 10 viên gạo thúi đi không sao không sao bởi vì còn ảnh diềm nữa ảnh diềm thì mới đặc biệt ảnh ảnh diềm là ai dễ à. xấu nhất là được điểm ờ, hiểu không <laughs> ok rồi rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo là màn ảnh diềm của Phong Cận nha bạn Let's go Tấm ảnh diềm tiếp theo của tôi Xin giới thiệu mọi người Tên tên tên Phong Cận dạ sĩ Đó Chúng ta chỉ vẽ là vẽ cái khuôn mặt thôi Chứ không cần vẽ gọi là cái người đâu Vẽ nguyên cái người có hay đúng, à. đúng rồi vẽ chân dung thôi Đó ok Không có gì tôi vẽ body của cộng thêm miếng nào không Để tôi biết tôi vẽ body bà cứ vẽ Ok rồi vô nè Bây giờ chúng ta cùng nhau ờ, vẽ cho mọi người nha Thì ờ, cái bước vẽ thì mình sẽ tua nhanh nha bạn Ok bắt đầu thế nào Let's go rồi, bây giờ đã xong rồi nha bạn ạ Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức tranh của người đầu tiên Thì lần này thì mình nghĩ là mình sẽ chọn Mr. Dịch nha bạn gì Chứ riêng về ảnh diềm thì dịch dễ đỉnh lắm các bạn ơi Không, <laughs> okay. Phong, Phong, Phong, Phong biết sao ông này ông dịch chỉnh quá trời đất luôn Ông dịch cô nói là cố gắng chỉnh cho Phong đẹp trai á Này ông nói vậy á Anh nè, à, không biết đâu, anh có một cái biệt tài đấy là anh càng cố gắng vẽ chi tiết á thì càng xấu Phải ờ. <laughs> ờ. ờ. Rồi, rồi. Bây giờ tôi không đẹp trai Bây giờ để em xem thử nha Rồi cái bây giờ để mình xem thử coi tranh của dịch dẻ mình như thế nào nha Mấy bạn chuẩn bị chưa? ba hai một Bắt đầu à. Cái gì vậy? Hả? Ôi, anh kìa Trời ơi ra... ơi da ông Phong cần có đen gì đâu Tính ra da em trắng lắm mà sao anh vẽ em hồi em da đen luôn. Sao em cái đổi màu da luôn Sợ thật Trời, trời ơi là trời tôi nói thiệt luôn đây bạn coi nè đây Nhưng mà vẽ dịch dịch vẽ cũng rất là chi tiết nha Tóc cũng đúng nè ừ. giống nè áo cũng giống nè à, <laughs> ờ, Ô, nhưng mà nhưng mà kỳ nha răng thưa nha răng Phong cận răng đều mà anh răng là răng em hơi đều nha dịch sao tiền dịch vẽ Sao lần nào dịch vẽ em là cái cái cái cái cái cái răng của em nó cũng nhìn thấy ghê vậy như, như bị xấu răng nếu mà vẽ răng liền vào thì làm sao người ta nhìn ra từng cái răng được Trời, ơi, hiệt luôn quá trời Ok <laughs> rồi Đây là tranh của dịch nha bạn nha bạn chấm cho tranh Tranh của dịch bao nhiêu điểm thì <laughs> nhớ biết nha Bây giờ Ê, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức tranh tiếp theo là tranh của Phong nha bạn nha Thì chắc là mấy bạn fan cũng chưa xem tranh của Phong đâu Bây giờ mấy bạn sẽ được ngắm tranh của Phong nè Phong chừng mai nước lắm nên vẽ chắc ghê lắm nè Một Vô wow. Đẹp nha giống thật nha cái này giống nha cái này giống nha giống không giống không giống không giống không rồi <laughs> mỗi tội là sao nó hở lại nhìn lại ghê thì ờ, ở trong bức tranh của em mà cái răng em cũng hở lại mà <laughs> không, không mà chị nhớ là răng em là em làm răng là nó đẹp đẽ gọi là sắc cạnh lắm mà sao ở đây chị cầm xuống thế căng cái mồm lên nữa người ta méo ra ờ, thì nó hở cái lời cái gì mọi người mọi người để ý nè chanh của phong này là phong vẽ hơi bị đỉnh nha là nó có râu này đúng không còn chanh của dịch là không có râu nha dịch sai nha dịch thiếu à, nha thiếu thiếu thì thiếu cái gì nó quên ờ, râu chanh của phong là có râu đàng hoàng <laughs> ok rồi Bây <laughs> giờ chúng ta đến đi chanh của Sammy các bạn nha Ok ba hai một Yo Wow <laughs> Em đi phải chanh gì không? đây vẽ tranh gì mau sao đẹp quá vậy ta sao đẹp em quá vẽ chân dung không phải diêm được không chịu à chịu em phải chân dung mà các bạn ơi bạn à. nhìn là tranh của sam hơi bị đẹp luôn chứ không có thời xấu nha các bạn nha nhìn hơi bị đẹp Đúng luôn á ok này rồi. không chấm điểm tới lượt tranh tiếp theo là tranh của cao ơi đèn tươi đèn đèn chị vẽ con gì vậy không <laughs> nè sao sao nhìn teo teo vậy cái này giống như của con chibi mọi người ừ thấy ờ. nhìn ờ. nhìn mấy mấy mấy bạn mấy bạn fan có nghĩ giống mình không chứ mình thấy bức tranh nhìn hơi bị dễ thương đó bạn nhìn cute các bạn à, à dễ thương hả ừ dễ thương dễ thương mà cái gì mà sao lại thành dễ thương rồi các bạn fan cho bao nhiêu điểm của tranh từng người bạn nhớ comment xuống bên dưới nha rồi ok <laughs> bây giờ tới lượt phần chấm điểm của mọi người nè đấy rồi, <laughs> thì tôi uh... À, cho cam với chồng phong nè dạ cảm ơn sao? rồi tới lượt dập phong đẹp thật chị trời ơi phong nhìn đẹp mà đẹp lắm luôn á tới lượt dập đó đang cần trốn sớm mà ủa cái này xấu mà chị ủa cái này đẹp lắm hả chị đẹp không ờ ừ, nhìn nó không biết tại sao không tại vì nó giống với trong ảnh nên là nhìn nó đẹp tàu lao người ta vẽ gì người ta phải vẽ sao cho nó xấu chứ dịch chọn đi dịch mình không được chấm cho mình đúng không ờ, không được chấm cho bản thân không được chấm cho bản thân không được chấm cho bản thân thì chấm cho ba người còn lại hả ờ, ờ còn ba người còn lại thì sẽ chấm cho rồi bây giờ lại hỏi lại là sao ok rồi dịch chấm cho ca mui đúng không ok dịch chấm cho ca mui rồi ok rồi bây giờ đến lượt ca mui á à, à, à, Eto mình à, mình thì à, mình mình à, mặc dù người ấy chấm cho mình nhưng mà mình lại thích à, thật ra mình thích bức tranh ở đây hơn yeah. yeah. cảm ơn vui, cảm ơn vui về yeah, rồi ok đến được mình nè bản thân mình á thì mình á mình thấy rằng là sam vẽ rất là đẹp nhưng mà mình lại thích bức tranh của camui hơn tại nhìn nó khá là cute á bạn ạ à. đó nhìn nó cute đúng không rồi, bạn đấy không biết ai okay. rồi đó mình sẽ chọn cho camui dịch <laughs> chưa được điểm nào mọi người đã bỏ qua một danh họa có mắt thẩm mỹ của mọi người có vấn đề hết rồi <laughs> ok được rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với người à, phải à, vẽ tiếp theo chính là Mr. Dịch nha bạn nha ok let's go rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức tranh của Mr. Dịch nha bạn nha thì đây chính là bức tranh mà mọi người sẽ phải vẽ dịch nè đấy cũng hơi bị đẹp trai luôn nha trời ơi, sao hỏi em ai cũng đẹp trai vậy ta ủa đẹp trai mà thấy cười đẹp mà anh trời răng đều phết nha ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau uh, bắt đầu <laughs> nhẹ nha mọi người nha bắt đầu thế nào let's go, let's go. Ok Và sau 30 phút thì bọn mình cũng đã vẽ xong rồi các bạn ơi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần review nha bạn Mình đang không biết mọi người vẽ dịch như thế nào đây uhm, Để xem thử nha bạn nha Rồi thì đầu tiên à, tôi nghĩ là tôi sẽ dạ. bắt đầu từ à, bức tranh của Camui nha bạn Thì tranh của Camui sẽ là bức tranh đầu tiên à, chúng ta sẽ review nha mọi người nha tranh yeah, anh sẽ dạ, tiết lộ dạ, cho Phong Cận biết là anh và Camui đã chơi thân với nhau 10 năm Chắc chắn Camui với anh sẽ đẹp nhất luôn Ok <laughs> rồi rồi bây giờ mình mở nha Ok bắt đầu nè chuẩn bị nha ba hai Dạ, hai một đây luôn mọi nè dạ. ủa gì đây ủa ủa gì đó <laughs> ủa sao cái đầu nó xíu không ơi không ơi em nhìn cái tóc anh có khác gì cái đầu hỏi xong rồi đắp cái cái gì vậy <laughs> đắp cái đồ dẻ lên đắp cái miếng mặt cái cái, cái miếng ở nhà em cái miếng ở nhà đắp lên đó dạ, hay gì vậy gì vậy lúc già hỏi đầu rồi nè trời ơi vậy ơi đây các bạn nhìn các bạn so sánh giữa hai bức tranh nữa bạn cái hình ngoài đời thật nè trời ơi trời em nhìn cái anh người ta bảo là chán cao là ông chán cao gọi là gì ta gọi là trông sáng sủa bà vẽ thành đầu hói luôn rồi mọi mọi người ơi mọi người nhìn lại đi vịt hói thật mà đâu vịt hói thật mà nhưng mà à, nè như thế kia người ta nhân tướng học của đàn ông bà kêu mình bà vẽ luôn mình thành cái đầu gọi đầu chọc luôn rồi đắp cái rẻ lên à nè bây giờ em nói mua nghe nè đầu tiên nha thì ờ, giống như dịch nói á, là nhìn nhìn dịch giống như bị hói gì á mà đắp cái đùi dẻ lên trên đầu nè tiếp theo nữa nha là vẽ đẹp hơn dịch tại sao vậy tại sao cái đầu dịch bé tí tẹo vậy dịch ơi bộ ờ, đầu anh bị bị bị bị bị teo à teo à teo không có não em, em, không có não nè em, em em nhìn cái đầu anh mà nó to bằng đúng cái bàn tay anh luôn á <laughs> ghê thầy à, <laughs> thì đây chính là bức tranh của Camui thì bạn hãy chấm điểm cho bức tranh của Camui nha rồi <laughs> bây giờ chúng ta sẽ đến với bức tranh tiếp theo bức tranh của Sammy à, anh yên tâm đi Sammy dễ đẹp lắm anh yên tâm rồi, em Sammy có hy vọng có có chút hy vọng không sao em có hy vọng hai một bắt đầu Đóng okay. Rồi xong mất tóc luôn Ủa sao không có tóc rồi vậy? Rồi nó chuyển sang Ủa màu, màu xám Trời ơi trời Sao mà em biết tại sao em cười chị chưa? Tại vì chị biết là cái màu xám khi vào cái nền này là nó bay mất ra Em cười chị đi Đây là một tóc rồi Dịch ơi bây giờ là nhìn là không chỉ là không có tóc đâu mà cái đầu anh nó còn bị mớp tóc mà làm mất <laughs> mất nửa cái đầu luôn chị còn thấy tóc nha của em là không thấy tóc luôn nha sam cái tranh sam vẽ nhìn nhìn cái đầu anh trông có khác gì cái miếng bánh quy bị người ta gặm mất miếng <laughs> giống thiệt ok à sam sam sửa là dạ. sam sửa nè rồi dạ, vẽ sao cái hình giống hình của má anh luôn chứ mà hình anh nữa trời ơi ok bạn ơi thì đây chính là tranh của Sammy dễ dịch nha nha rồi các bạn chấm bao nhiêu điểm thì nhớ comment xuống bên dưới nha à. rồi ok tiếp theo sẽ tới lượt bức tranh của phong dịch ơi yên tâm đi tranh của em dễ đẹp lắm anh yên tâm nha ok mọi người sẵn sàng chưa nào ba hai một bắt đầu Trời ơi, cái <laughs> giống không giống ờ. môi giống môi giống chỗ nào giống vậy giống giống, giống, giống cái, cái con rán tiền hóa ở trên mặt trăng em đọc cái bộ truyện một con rán tiền hóa không giống hệt <laughs> trời ơi dịch mình thật luôn có này là giống bà ngoại mình luôn ấy không giống mình hết trơn ờ nha sao dịch nói em ơi đi nhìn có khác gì cái búi tóc không đây đây mọi người nhìn nào tôi chỉ cần vẽ thêm một cái đường này là giống bà ngoại tôi không ơi cha luôn vậy <laughs> ủa không sao vẽ bà ngoại dịch vậy ờ tôi không biết nữa tại sao tôi vẽ mất tôi dịch xong giờ thành bà ngoại của dịch luôn bạn <laughs> nhưng mà giống mà à. nè nè nè em nói nghe nè nha thứ nhất nha là cái tóc của anh màu xám đúng màu xám nè đúng không mắt anh đang ừ. cười ừ. đang nhắm mắt lại đó mắt cười nhắm mắt lại nè miệng cười nè đó miệng cười nè đúng không trong đây cũng có cái miệng mà cười cái mặt của anh nó vi lai chứ đâu phải như cái chai bầu <laughs> mẹ ông nói chung là bức bức tranh này là là vẽ bà ngoại tôi giống bà ngoại tôi một trăm phần trăm nha anh em tôi công nhận nha <laughs> okay. okay. rồi tới là bức tranh của dịch để coi Điều dịch tự vẽ à. bản thân của dịch như thế nào vậy nha vô nào Ồ Ghê Sao sao sao dạ- dạ- Sao dạ sao dịch lại vậy Ờ, ờ trên dưới da trắng mà sao dưới này da nó nâu ờ, vậy? Sao quá là cái lần là cái màu này nó không được chuẩn á, nó. Đâu có đâu. Ờ. Vẫn vậy mà sao mà tôi à, thôi ok thôi cũng được nói chung mới là tranh dịch vẽ thì thứ nhất tóc cũng dễ đẹp nè mặt cũng đẹp nhưng mà răng lại tiếp tục là răng nó hơi thưa dịch vậy <laughs> răng nó hơi kỳ kỳ ok nhưng mà, nhưng mà... dịch răng thưa mà à, thôi thôi không sao nhưng mà nói chung là bức tranh thì cũng khá là đẹp mấy bạn chấm cho tranh của dịch bao nhiêu điểm nhớ cơ mình xuống bên dưới nha rồi bây giờ chúng ta đến với phần chấm điểm nào mọi người chấm điểm đi thì à, em là à. thấy dịch là dễ đẹp nhất em sẽ chấm cho dịch một điểm tôi okay. cũng chấm dịch mình vô địch rồi bởi vì sắp các bạn biết không ca mui là vẽ gọi là con tinh tinh nè đấy sami thì vẽ hành mẹ mình má mình nè còn phong cận vẽ bà ngoại mình chỉ có mình là vẽ mình thôi anh em <laughs> ok à, ờ, câu này hơi bóp giật đi no, tôi sẽ chấm cho sam ok chấm sam nè giờ à, sam ờ. chấm đây đây dịch đi okay, dịch đẹp hợp rồi ok mui à ok bạn Ủa, ơi từ nãy đến giờ người một sở thích riêng người ta thấy người ta chấm sam chứ chẳng lẽ mình bạn mình thấy mình mình mình thấy sam đẹp mình lại chấm cho bạn <laughs> ok bạn ơi thì bây giờ sam á là đã được 4 điểm rồi nè còn những người còn lại đều được hai điểm vậy là bằng nhau hết trơn luôn các bạn ok rồi <laughs> vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đến với ảnh diềm của dịch nha bạn nha bắt đầu nào let's go rồi <laughs> ok các bạn à, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bức ảnh diềm của dịch nha bạn nha ba hai một tên tên tên mọi người tự nhiên này tôi quay video hơi nhiều mọi người tôi hơi mệt đấy chúng đây vẽ là bao bao ờ, bao bao bao mệt chứ mình không mệt nha cái này là đỉnh nha cái này là đỉnh nha ok vẽ là bao <laughs> quay video này mình cũng phải giữ thể diện nhau xíu để làm gì vậy đâu em thấy đẹp mà dệt cái này là ảnh đẹp mà cái này em đang lên avatar em á căng lắm thì được 5.000 like mà em đang lên youtube lên hàng trăm nghìn lượt xem thì chết <laughs> ok không sao bây giờ à. chúng ta bắt đầu vẽ ảnh diều của dịch các bạn và mình sẽ quay lại sau khi mọi người đã vẽ xong nha ba hai một bắt đầu ơi thôi rồi <laughs> ok bạn ơi Nước từ nãy đến giờ mình vẽ mình cứ cười hoài luôn các bạn và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức ảnh tiếp theo của dịch và ảnh diềm nhé bạn nha và người đầu tiên là chúng ta sẽ xem đó chính là mình nhé bạn ok từ nãy giờ là chưa xem mình đầu tiên nè bây giờ <laughs> người đầu tiên sẽ là mình nha mấy bạn fan có đón ra được phong sẽ vẽ dịch đẹp trai như thế nào không bạn Xem <laughs> nha đẹp chỗ nào rồi ok mọi người chuẩn bị nha rồi vô đây Rồi, bẻ bụng nè Rồi, bẻ bụng nè tên tên tên tên Thế thôi ờ. ngày nay em vẽ bà ngoại anh về em qua với ông nội anh luôn á ê, ê, hợp lý nha hợp lý nha hợp lý nha, lý nha. ủa vậy mà mọi người nè bây giờ sao đây đây mọi người toàn giùm họ người ta không vậy để hết bà ngoại mà người ta sống có gì có cấm không mọi người nhìn nè bây giờ mình để hai bức ảnh cho mọi người so sánh nè đó thấy không y hệt nhau luôn khác chỗ nào đâu đó trời ơi đây là, khác nha mọi người nha sao phong bé thì gì mà vuông trong răng gì răng gì răng cái mập đấy Ủa sao ông ơi ông vẽ cái cái cái mồm giống như mồm này không đẹp vậy? bằng mui rồi mui đẹp hơn nha ok à, đẹp hơn đó thì mấy bạn fan chấm điểm cho bức tranh của mình bao nhiêu điểm bạn nhớ comment trời ơi tưởng gì tôi tưởng gì quá bình thường cái gì đâu ok rồi bây giờ người tiếp theo sẽ là sam nha bạn nha mua đi mua đi mua đi vậy nè thôi sam ừ. phải coi sam trước chứ rồi ok chuẩn bị nha bây giờ chúng ta cùng nhau <laughs> đến với bức tranh của sam tôi tôi lột đá tên tên tên tên gì vậy Ai được cái hả? Cái mặt này là mặt Pennywise à? Trời ơi. Chết. Ê, sao đây này tôi thấy ai cũng xuất sắc của ta khó bình chọn thế? Thì lột xác không? Tôi thấy lột cũng đẹp. Ê, tôi nói tôi lột xác rồi mà mọi người không tin. Tôi nói rồi, tấm này okay. tấm này tấm này đẹp lắm. Rồi. Mấy bạn chấm điểm cho bức tranh của Sammy được bao nhiêu điểm mấy bạn? Lột xác liền. Chấm nha. <laughs> okay. nè tôi tôi vẽ từng cộng lông lông mày luôn á tỉa tỉa tỉa tỉa đồ cho nó đẹp okay, rồi đẹp nhưng mà ừ. cái môi cái môi nhìn môi thâm môi thâm môi thâm nè ông thấy thâm quá trời đất luôn tôi thấy cái hình nó thâm quá tôi vẽ cho nó thâm cho giống đó không ok không, không, không, không. rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bức tranh tiếp theo của Camui nha dạ vâng. bạn mười dạ, nè mười nè mười nè ba hai một vô <laughs> Ủa sao Dũng dạ em em em em em vẽ thêm hai cái xương bắt chéo là nó giống cái, cái biển đầu lâu trên cổ điện á không anh em em em nhìn cái bức tranh này của mui á em Ủa, có từ thể từ. nhìn thấy rằng là nó chính là một trái bắp một trái không không nhìn không nhìn những cái dép không nhìn mặt cái những cái dép những <laughs> cái dép nhà tôi mọi người ơi chắc là tôi nghĩ rằng là sau cái video này dịch sẽ gọi là mất hết tình cảm anh em với lại hero team mọi người ạ à. trời anh em gì kiểu này chết là, là, là, là, là việc quay youtube của tôi đến đây là được rồi anh em tôi mai tôi xóa kênh dịch clip clip clip sau dịch xin thông báo những người này sẽ bị đuổi khỏi team rồi bây giờ á mấy bạn chấm cho gọi là bức tranh của dịch bao nhiêu điểm bạn hãy nhớ comment xuống dưới cho mình biết nha à không bức tranh của mui chứ nhầm bức tranh của mui nha ok rồi tôi chưa thấy dịch đặc biệt nè bây giờ dịch tự bạn bản thân mình ra để xem coi mất tới dịch tự vẽ dìm bản thân thì sẽ nhìn như thế nào nha bạn ok ba hai một vô ủa sao đẹp vậy sao đẹp vậy em vô lý lắm nha Hãy trên kia nó xấu như thế nào mà dưới này nó nhìn nó đẹp đẹp vậy <laughs> ủa gì vậy chủ tọa chủ tọa chơi kỳ vậy trời ơi con đánh like cho tóc kìa mọi người đâu đầu tư quá đầu tư ta trời ơi nhìn hai cái y hệt nhau luôn rồi ok em mấy cả bạn... là ông dịch vậy cái tóc nó hơi bị lâu nha <laughs> mấy bạn chấm điểm cho bức tranh này của dịch bao nhiêu điểm thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới dạ làm biết quá. nha ok đây là tranh của dịch nha bạn nha rồi <laughs> okay. bây dạ, giờ dạ chúng ta đến với bạn chấm điểm mình, nào mình phải nương tay nhưng mà chứ còn mấy đứa khác nó vẽ cái mặt mình nó vẽ tới công dạ. suất bây giờ á hết thành luôn Bây giờ á mọi người ơi, chúng ta sẽ phải cho dịch chấm điểm trước phải không? Để cho dịch chọn Đúng ai là người dễ dịch sống nhất. À. Đúng rồi. Rồi dịch chấm đi dịch. Chấm đi dịch. Đúng nhất hả? Ừ. <laughs> nè tôi nè tôi nè sao sao mà rồi nhất rồi mới thăm đi rồi nói chung là chấm xấu nhất thì mình sẽ chấm cho cho cho phong đi vì phong vẽ ông nội mình rất đẹp <laughs> ok yeah mình được dịch chấm điểm các bạn ơi vui quá bức tranh của phong quá đỉnh quá đỉnh ok rồi đến lượt môi đến lượt môi chấm môi môi chấm hả cho người vẽ xấu nhất đúng không à đúng rồi, không thể tự chấm cho mình buồn ghê á trời chấm đi chị không sắp lên tí chấm gì tí tí tí em chấm chị nha ok, okay sam đúng không rồi lý, ok lý do ờ, tôi sẽ chọn mui tại vì là mui vẽ giống cái dép nhà em Làm gì anh <laughs> vậy ủa thấy tôi... cấm tôi sao sao tôi làm dân rồi no đây đó trời ơi cấm cho mui mà lại chọn cho dịch là là là sao quên quên okay, dịch rồi. bên là đừng đó nói chung á là bây giờ á tôi nghĩ rằng cái người ăn kẹo thúi chắc là dịch rồi bạn à tại dịch từ nãy giờ vẫn ít điểm nhất các bạn hiểu không ok <laughs> đây dịch ơi em nói dịch nghe nè từ nãy giờ á tàn là xấu em từ nãy giờ toàn là ảnh diềm của em với anh không à cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ảnh diềm của chị em vui nào à, ờ, sam chấm ờ. chưa à phong chấm chưa à không khoan hình như em chưa chấm ờ quên ừ, đúng rồi. Ừ, rồi. em à, chấm cho sam nha tại thấy sam yeah, dạ, yeah. À, dạ, dạ. đẹp hơn đây <laughs> ok Để rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến với ảnh dìm tiếp theo là ảnh dìm của Sammy nè nè nè à, không quên tấm gì chơi ảnh đẹp trước chứ phải ảnh đẹp trước sau đó mới ảnh dìm nha bạn nha ok rồi dối nào và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với à, bức ảnh à, đẹp của Sammy nha bạn nha ba hai một vô tên đó mấy bạn thấy gì chưa đắng <laughs> tim là bội mà sao cái tấm này ông ghen tính luôn hả? Không phải kiếm mấy cái hình nào mà kiểu người ta chưa xuất hiện lần nào chứ mấy cái hình này nhiều xuất hiện nhiều lắm rồi không? Ủa em thấy cái hình này á nha là em đăng Facebook có một lần thôi á chị chứ đâu có xuất hiện nhiều trời. Đó ờ, cái ảnh này là ảnh trên Facebook của mình đó bạn mà mình thích cái tấm này nhất. À. Chị không bảo là tấm này tôi đẹp nhất ngày bây giờ tôi cắt ngắn rồi rồi tôi xấu rồi đúng không? Không không không. Sam Sam của Phong lúc nào cũng đẹp hết trơn á. Ok. Đâu lấy tấm tóc ngắn lấy tấm tóc dài ok bây giờ chốt lại là bây giờ vẽ vẽ rồi chân dung hay là vẽ nguyên nào Ok, bây giờ mọi người muốn vẽ nguyên người cũng được Mà vẽ chân dung cũng được Đó, nói chung là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vẽ Để coi coi ai sẽ là người vẽ đẹp nhất nha các bạn nha Ok, bắt đầu nào, okay. let's go rồi và bây giờ mình cũng đã vẽ xong rồi các bạn ơi Tính ra là các bạn xem cái video này á Là các bạn không cần xem cái đoạn mà mình vẽ luôn Các bạn chỉ cần coi cái đoạn mà mình vẽ xong thôi Vậy nó mới thú vị đúng không các bạn Nó mới vào thẳng vấn đề Đấy ok rồi <laughs> bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái người đầu tiên Mình nghĩ sẽ là mình đi Đó hợp lý không các bạn Đó mình mình là bạn trai của Sam mà Cho nên là mình sẽ Sam người vẽ đó. rất là đẹp ừ. Ok rồi bây giờ đúng rồi à, Hero Team và các bạn fan hãy cùng nhau à, xem thử bức tranh mà không vẽ nha Rồi sao tự à, nhiên sao mà tự nhiên chưa gì mà sao em cầm cầm cái cây to đùng vậy sao không cái này là cái cây vậy tôi gọi là chấm điểm vậy không đây là cây bút của tôi à, ok ok bút rồi thôi. mấy bạn chuẩn bị coi này nha ba hai một tên tên. ủa vậy sao đóng lại rồi ba hai một tên tên tên tên bùm đẹp chưa ủa ờ. ủa có nhầm không ta hả vậy nhầm ông vậy ai vậy à, tôi vẽ sam đó không phải ai hả mắt long lanh cái kiểu vẽ giống như anime gái anime á đúng rồi à, nhìn giống anime mà rõ không, ràng các bạn nè mắt không. long lanh nè môi hồng nè đó chút không, không, không không không, à, không sao chị em em nhớ ngày xưa khi mà mình học cấp một cấp hai á thì cô giáo ra một đề bài là hãy vẽ cô giáo hoặc là hãy vẽ người mẹ thân yêu ừ, của chúng ta không đúng rồi giống đây đây nè đúng rồi đây nè ủa bộ bộ em vẽ nhìn nhìn nhìn giống vẽ mẹ lắm hả chị đúng rồi, rồi. Không phải em cái tôi rồi Phong ơi, ờ, cái trang má tôi má tôi mà được cho bạn là phải chụp cái tim nè, tim đó, bắn tim rồi nè trời ơi. Không phải mà cho tôi chi vậy? À, thôi nói nói nói chung là trình độ tôi vẽ đến đó thôi bạn ơi, tôi mà vẽ xấu quá sao mới đánh tôi á. Giờ tôi vẽ được đến đây thôi nhìn cũng đẹp mà đúng không? Rồi ok. Bây giờ đúng rồi, rồi, 10 điểm ơi bây giờ mọi người chấm điểm nha rồi ok rồi <laughs> bây giờ tới lượt à, sam đi giờ mình sẽ xem tới lượt sam để coi sam dễ thế nào nha bạn nha ừ, ok nhanh thôi ba hai một Vô Không đầu wow. tư không tính ra là dễ không đầu tư mà đã đẹp vậy rồi hả hả ủa vậy nên à, luôn khi khi không biết khi làm đầu tư thì chúng ta sẽ bị dìm như thế nào đây ok thôi được rồi nói chung á bây giờ sam mà dễ thế này nữa các bạn hãy chấm điểm cho sam nha các bạn nha để coi sam sẽ được bao nhiêu điểm nha các bạn ok rồi bây giờ chúng ta nhau đến với ca mui nè hội chị em nè để coi hội chị em mua vẻ đẹp lắm nè mua đó vẻ đẹp lắm ok rồi tôi một hai ba mấy mấy mấy, bạn fan hãy so sánh giữa hai bức tranh nha các bạn đây đó đẹp chưa đẹp chưa này giờ dạ okay. tim băng tim đồ đó à, rồi ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với dịch nha bạn nha ok đến dịch, ngày này qua dịch mẹ hey. đúng là thiên tài hội họa em tôi dịch vẽ xong rồi tôi nhìn tôi không nhận ra đây có Đúng phải là Sammy à. không nữa tôi nhìn ra này là ra... hồ ly tinh đó chứ Sam gì trời ơi nhìn mắt này váy này tấm này hơi bị chi tiết nha nè có váy caro nè đó màu chuẩn luôn nó có kẹp tóc đàng hoàng đấy miệng cười tươi tay bắn tim nó ghê à, rồi ok thôi được rồi nói chung là các bạn fan chấm cho tranh của dịch bao nhiêu điểm nhớ cơ mình xuống bên dưới nha bây giờ tới lượt phần chấm điểm hay tim nè ok chấm nè xin lỗi dịch nha nhưng mà tranh tranh của dịch đẹp thật ấy nhưng mà sam đẹp hơn cho nên em chấm cho sam <laughs> Trời không, cái này chúng ta cần Ê Sam cần vẽ đâu mọi người, Sam cần vẽ không? Vẽ, vẽ, vẽ còi luôn Tới lượt mui kìa mui, tới lượt mui kìa Sam cần vẽ không? Sao tôi Sam đừng vẽ đi, đừng vẽ nữa Sam ơi Rồi, ok, Camui chọn cho Sam luôn, tới lượt dắt kìa rồi dạ anh à, dạ. anh thì anh thích cái tấm của Phong nhất bởi vì tấm Phong nó nhìn nó cụ tè à. nó khiến cho anh gọi là gì ta nhớ Ôi, về cô giáo như mẹ đây là anh nhớ về cô giáo rồi dạy lớp mầm lớp mầm với lớp một của anh nhớ Ok, rồi cảm ơn Dịch, cảm ơn Dịch rất nhiều. Rồi đến lượt sao mới sao ơi chấm đi. Em tâm môi tại tâm môi nhìn cartoon lắm, dễ thương. Ok rồi. Dạ. Vâng và vịt vẫn là người thấp điểm nhất ok không sao vậy ta cố gắng thôi vậy đây ok mọi người ơi, tôi vẽ tôi vẽ xấu mà người ta cũng không chấm tôi tôi vẽ đẹp người ta cũng không chấm tôi các bạn ơi tôi chơi game làm gì ấy mọi người tại vì tại vì á là anh vẽ xấu chưa chưa quá xấu không anh phải vẽ xấu thậm tệ vô đó kiểu thế không rồi ok lúc mình vẽ đẹp người ta chê mình xấu ừ. lúc mình mình vẽ xấu thì người ta bảo là chưa được xấu quá <laughs> bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ảnh dìm của sao nha bạn nha ba hai một bắt đầu uhm tôi đang không nhận ra rốt cuộc đây có phải là Sammy không ta? Ừ, kỳ. Đây là Sammy những năm 1990 nha anh em. Dạ. Đây là Sammy bảo Việt. Trời ơi, bạn các bạn, các bạn nhìn nè. Bạn kiểu chú mỏ nè. À? Đó. Các bạn, các bạn. Mấy bạn, các bạn nhìn, à. bạn nhìn cái môi nè, bạn nhìn cái môi nè. Trời ơi, cái môi. Từ năm nào vậy? hả ở nhà cũ anh cảnh ừ, này à, rồi á ảnh này mới chụp thôi à ok thôi được rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức ảnh diệm của sam để coi mọi người về thế nào nha ba hai một bắt đầu rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi mọi người đã vẽ tranh của Sammy như thế nào nha bạn nha. Bắt đầu thế nào? Let's go. Rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cho chị em tương tàn đi các bạn ạ chị em tương tàn đi các bạn mình sẽ cho ca mui trước nha bạn nha để coi ca mui dễ thế nào nè ok ba hai một vô wow đẹp vậy trời ơi đẹp vậy trời ơi chị ơi chị vẽ gì quá đẹp quá ở đây nhà cái gì xóm nhanh à à, tính ra nhìn, nhìn, ơi. nhìn nhìn nhìn em nhìn em không nhận ra sam chị em nhìn em nhìn thấy giống giống chị chị chị cano ờ, <laughs> em, em, em em nhìn xem chị vẽ cả background nha có hẳn background nha các người có có người có background không cũng có tâm ừ, đó có hẳn background okay đó. chị vẽ hẳn background cái này ờ, công nhận là giống mẫu nè nhưng mà mỗi tôi là cộng thêm khoảng 20 tuổi ok thôi nha bạn nha bây giờ đây là ảnh của ờ, Camu vẽ sam nè thấy bạn coi mấy bạn tính nè mấy bạn chấm bao nhiêu điểm hay bạn chấm bên dưới ờ, cho Camu nha ok rồi tiếp theo theo sẽ là Mr. Dịch đi Đây mình đang hóng của Dịch rồi. Không <laughs> biết Dịch nhẹ thế nào đây Dịch nhẹ lần lần lắm Ok Chuẩn bị nè 3, 2, 1, mở cái gì vậy vậy giống dịch nè, giống dịch nè này tấm mày giống dịch nè được nè tấm mày được nè đúng rồi gì nữa chưa mở đó tấm mày Ê, vậy mấy tấm này đẹp nè mọi người, vậy mấy tấm này đẹp nè. Nhưng mà, đẹp thôi, nhưng mà sao tấm của mình không được quá rồi. Công công nhận là <laughs> tấm này tấm đẹp, đẹp thật. Ok rồi. Rồi mấy <laughs> bạn chấm cho tấm này uh, Mr. Dịch vẽ Sammy như thế nào Chết <laughs> rồi Để điểm ở bên dưới nha Mình không okay. được bóp rồi Mình không dịch được rồi. rồi Dịch vượt ra rồi Bây giờ sẽ tới lượt uh, tranh của Phong nha các bạn nha Ok chuẩn bị nè 3, 2, 1 Mở ủa sao ủa sao à, ông vẽ tóc vàng ông vẽ dịch em Phong ơi tính ra là em vẽ cái ba giới tính luôn á ừ. vẽ em vẽ thành đàn ông ờ, em thấy con trai rồi ờ cha ủa em thấy giống mà nè mấy mấy mấy mấy mấy, bạn fan nhìn nhìn có giống không nha đây ở trên đây là hình của sam nè bạn còn bên dưới nè tranh mình vẽ trời ơi y hệt luôn khác chỗ nào đâu trời để cái bên nhau nè đó phong mà phong mà cứ khẳng định là cái tranh này giống mặt sam là gu phong mặn lắm luôn á <laughs> không nhưng mà đẹp nha, dìm đẹp nha, đẹp thật. Đó hay nói chung mà bây giờ mấy bạn chấm điểm cho mình là bao nhiêu điểm thì bạn hãy nhớ chấm bên dưới nha chứ mình thấy là đẹp á bạn ạ. À. Ok rồi, bây giờ nó được Sam nè. Để coi coi Sammy sẽ tự vẽ dìm chính mình như thế nào đây. Ok, chuẩn bị nha. Mình sẽ đặt Không bên đây ra đâu. trước nè, đặt bên đây ra trước. Rồi chuẩn bị 3 2 1 vô. <laughs> Cái gì vậy? Cái đạo luôn mấy cái muối vậy. Sao mà cái miệng nhọn như à? vậy? cái này là chu môi mà dài ra vậy không tôi muốn bị lố lên cho đẹp không <laughs> đó <laughs> nhìn giống giống giống con con con con bạch tuộc á vậy <laughs> ờ hai thì giống cái con bạch tuộc mà ủa bạch tuộc á con giống không không không nhớ con bạch tuộc trong pokemon mà cái mỏ nó chu đúng rồi đúng rồi nhìn giống con cái con à. bạch tuộc ở trong bo cái môn á đó ờ, nhìn khá là đẹp mà này nó mới à. cặp tuôn nó mới hay chứ thế này mới là chon đó chon chứ đúng không ok vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chấm điểm nha bạn thì à, đối với những bạn fan thì ai là người vẽ đẹp nhất trong cái tấm hình này thì bạn hãy comment xuống bên dưới nha ok rồi bây giờ nha cùng nhau đến phần chấm điểm nè thì tất nhiên rồi em em nghĩ rằng là em sẽ chấm cho dịch đi em mà em thấy dịch đẹp nè ok mình sẽ chấm cho dịch một điểm đẹp chỗ nào okay. rồi anh là sao? xét về tính sáng tạo thì anh uh, chấm với phong nha bởi vì ờ, phong ờ, vẽ mà sao bay luôn giới tính là yeah cảm ơn dịch cảm ơn dịch rồi tức là vui á ờ. nào chữ chị em nhầm, nhầm, nhầm, nhầm, nhầm, nhầm, Nè Đó, Không có chơi chữ chị em nha Chấm cho công bằng dạ, nha gì? Ủa tôi thấy ai đẹp tôi chấm thấy ông này mắc cừ quá Ông mắc cừ quá Rồi chấm đi Chấm đi dạ. Tôi thấy là mui làm da tôi đẹp Tôi sáng tôi chọn màu da mui nữa Chấm đi thấy không mày thấy không dạ. vô lý không mày thấy vô lý không cái này vẽ ảnh dìm là vẽ phải xấu với con này chọn màu da đẹp này là chắc chắn là hội chị em rồi à, không đồng với nhau em em thấy cái này đẹp hả không không em Ủa, thấy này, xấu đẹp thật á nhưng mà à, nhưng mà nhưng mà nó không xấu bằng mọi người chị hiểu không à ok Đâu. rồi thôi nói chung là bây giờ mình ghét camui các bạn ơi trên mình dần quyết định là mình không vẽ ảnh của camui đẹp nữa mình quyết định vẽ ảnh em luôn à? mình sẽ qua vẽ ảnh em luôn ok rồi không có gì á vẽ ảnh vẽ ảnh dìm luôn ok ảnh dìm của camui ba hai một xuất hiện ok và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ờ, ảnh của camui nha bạn Oh my god các bạn ơi Camui ăn thịt mình rồi Oh my god Đây Vui ơi đừng ăn Phong Phong nhiều mỡ lắm đừng ăn Xin giới thiệu các bạn Đây chính là ảnh diệm của ca Camui Rồi ok được rồi Bây giờ <laughs> chúng ta sẽ cùng nhau sáng tạo Để vẽ ra bức ảnh diệm của ca Camui nào Let's go Ê Phong ơi sao sao em gành động ghê vậy Sao em gành động ghê vậy bởi vì em thích em thích em thích vẽ ảnh diệm chị chị hiểu không ok bắt đầu nào let's go vô luôn rồi, ok Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bức tranh cuối cùng nha các bạn nha Và bức tranh cuối cùng mình, mình coi bộ là hơi bị hay nè Rồi, ok Thì uh, chúng ta sẽ dạ. cùng nhau chấm điểm cho mọi người Thì để mình xem coi ai sẽ là người vẽ ảnh dìm cả mui đẹp nhất đây Đấy Rồi, thì người đầu ai, tiên thì mình sẽ đây? chọn là Mr. Dịch nha Ok, rồi Mr. Dịch nè Ok, hợp lý Hợp lý, hợp lý Anh có tưởng là thân. anh sẽ vẽ đẹp không? Ờ, tất nhiên là anh sẽ vẽ đẹp rồi lúc nào anh cũng cố gắng hết mình là phải vẽ giống như hình luôn á ok rồi đi cùng nhau xem coi dịch vẽ giống hình không nha chuẩn bị nè đặt cái này đi đặt cái này đi đâu tới rồi rồi chuẩn bị ba hai một Đây đây đây. cái gì vậy chết rồi đây là quái vật rồi đây là quái vật Trời ơi, này trời, quay vẽ nhập hình xanh nè Nè, Phong Phong ốc nhìn nè, anh vẽ à. background nè Vẽ à. cả ờ. bình nước mui cầm nè à. Vẽ đúng màu mắt kính nè, đặc biệt Em biết ừ. rồi, bức tranh này có gì đặc biệt không? Anh vẽ thêm cả cái nọng À, vẽ thêm cái nọng nhưng luôn mà, hay, hay, hay. biết gì không? Răng mình nó cũng, thật ra răng mình nó cũng mặc dù nó không quá đẹp Nhưng mà ít nhất nó cũng đều tăm tắp Mà tại sao bạn cho mình như kiểu răng sún vậy? Ừ. Thì mình vẽ này thì nó mình nhìn rõ cái răng ok à, nói, nói chung là bây giờ là tranh của dịch là như này nè mấy bạn fan chấm điểm đó nha coi tranh dịch có đẹp nha bạn ok như mắn vậy trời rồi ok bây giờ chúng ta cùng nhau đến với người tiếp theo là chị em của camui này đó sammy ừ. nha bạn nha ok để có sammy vẽ nào nè à, đập cái này đi đập cái này đi chị em đó chị em tốt hey. <laughs> cái này là mới rõ cái đồng này không dịch vẽ dịch chưa đủ nào dịch dịch, dịch dịch dạ. dịch anh biết em nhìn em nghĩ đến đến cái gì không cái gì em nghĩ đến cá mặt quỷ gì vậy phong cá mặt quỷ cái gì siêu nhìn phong là mặt chị là cá mặt quỷ ý em này đây nó hơi đúng á ờ ừ, cũng giống giống anh ha <laughs> nhìn đẹp mà thấy ê nhưng mà nhưng mà công nhận là đẹp đấy bạn nhìn nè hai bức mà. y hệt nhau luôn đó đây luôn á đây gọi là y chang nè đó okay. răng đều tinh tóc nha môi cũng như bên kia Ok điểm. được 10 điểm Rồi ok Rồi người tiếp theo sẽ là Phong Cận Ok rồi Mui ơi chuẩn bị uh, coi bức tranh của em nè Đâu rồi. xem mà xem à. mà xem mà Vô luôn Tê à, Ngầu chưa Ngầu chưa Cái này giống như kiểu bắn đạn, chung bắn đạn mafia mà Đúng rồi biến, <laughs> biến, biến thành mafia <laughs> Nhưng mà dành là, dành, dành là em cũng vẽ nguyên cái nọng mà Anh thấy không Đó đầu tư không đầu tư không Đó Đúng rồi mày mới là nọng chứ các bạn nhìn nè bạn nhìn nè y hệt nhau luôn bạn mấy bạn fan chấm điểm đi đúng rồi giống Tổng nhau này luôn bạn chất à. chơi người dơi quá hơi bị Tổng chất này. luôn ok rồi tới lượt tắm tiếp theo là tắm của camui nha ok nè camui camui bạn thân mình đặc biệt nè hey Ủa? xấu chứ anh xấu càng xấu càng đẹp không, không. Là xấu càng nhưng mà điểm. nhưng mà cái cái cái cái xấu ở đây là anh biết là gì không cái xấu ở đây là vẽ nó nó giống thật và nó nó, nó giống như người ngoài đời thật nhưng mà nó xấu hơn phong, kiểu mim mim hiểu không chứ không phải là xấu quá phong, không phong đang phong đang cố kéo lại vót cho mình đấy phong đang cố kéo vót cho mình đó ờ vậy hả <laughs> ok em lần này thì em nghĩ là dịch đi em phải vót cho dịch tại vì em thấy dịch đẹp ok vót dịch rồi dịch lên tới lượt <laughs> dịch á tới lượt dịch anh nói chung là mức nào cũng có cái riêng á rồi chọn nhanh lên Chọn cái đấy. Tự nhiên người ta đang ngắm kia Nhưng mà nói chung là mình phải tìm ra một yếu tố đúng không? Yếu tố quyết định đúng không? Đây, ví dụ đây là bức của Camui là đó Bức ảnh thì nhìn trông gọi là chả chân Bức này thì gọi là gì ta? Bức này trông gọi là lộ ra cái nọng là đó Mập ú tù lù Còn bức này là mafia thì bình thường là mui là gọi là gì ta ở chung cư là mui tỏ ra cute rồi gì ta ấy tao ấy tao mình sẽ vote cho mafia nha anh em đấy đấy mới là yeah, bản chất anh em cảm ơn ờ, nhật cảm ơn cảm ơn nhật chứ không phải ấy tao ấy tao mới là bản chất đâu ok anh em. đó lực sam á rồi trong ba tấm này thật sự là mình thật sự là mình <laughs> thích tấm của phong thật yeah mình được okay. chọn hết luôn đã quá Còn ba thì à, vì đâu vì biết là gì không dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì ừ. bây giờ bạn nghĩ bạn có phải ăn kẹo không tất nhiên nếu mà mình không phải ăn kẹo nếu như bạn uh, vote cho mình còn nếu bạn không vote cho mình thì mình phải ăn kẹo đúng rồi cái này là ừ, chuyện bạn à chúng ta là bạn tốt đúng không tất nhiên mình đâu thể làm mà mình ăn độc để cho bạn phải ăn kẹo đúng không thì đúng thay vì ăn một viên bạn sẽ phải ăn 10 viên yeah tôi biết đúng không yeah trời ơi mình được boss hết luôn bạn ơi đỉnh quá à. yeah ok <laughs> và chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt lại những bức tranh của mọi người thì mình sẽ để ở trên màn hình nè đây là tất cả tranh mọi người vẽ nè đó mình sẽ để trên màn hình cho bạn thấy đấy ok rồi thì <laughs> bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với phần chấm điểm thì như anh em đang nhìn cái cột sau lưng mình thì tất nhiên rồi bạn biết ai cũng phải là người ăn kẹo thúi rồi đúng không bạn thôi <laughs> xin đi buồn <laughs> ok rồi Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn ăn kẹo thúi của Mr Dịch nha và các bạn thấy ai là người vẻ đẹp nhất thì bạn hãy nhớ mình xuống bên dưới cho mình biết nha bạn ok qua bên màn ăn kẹo thúi nào let's go let's go đi ăn kẹo thúi ăn kẹo thúi con quá mọi người rồi ok bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn ăn kẹo thúi của anh Dịch nha bạn cuộc đời nó bạn đôi đôi đôi đôi đôi khi Bye. Bye. mà làm không bằng người khác thì phải chấp nhận thôi. Bạn... Mấy cái mức trung bình này dễ bị vậy đó. Các bạn, các bạn biết không? Các bạn nhìn kia, đây là bồ, đây là là bồ của bên này. chắc chắn là không dính rồi. Ông này là chủ video, chắc chắn là càng không dính. Mà đây là phụ nữ, ông này ông không thể độc ác được nên là. Bạn nên chỉ của tôi thôi nghe. Cái cái cái kẻ xấu chịu. Cái kết của video này nó được nó được ấn định ngay từ đầu anh em hiểu không? Các Người đang diễn ở đây này, đây không theo anh em phải tin tôi em hiểu không? Nhìn mặt tôi chân thật anh em hiểu không? Đó thôi rồi, biên làm việc đi. Không nói nhỏ. Anh ơi, dễ xấu thì chịu. Không sao cả, không sao cả. Ôi bạn anh chẳng thua, ok Ừ thôi anh em ạ, à. đấy anh em với nhau ấy Tôi hứa với bạn là tôi sẽ không bao giờ vuốt hồng phong nữa Ok bạn ạ, à, thì ở đây mình đã chuẩn bị nguyên một cái lọ kẹo thúi luôn Hơi bị nhiều nha, đấy Dịch dịch, dịch đây, anh ngửi ờ, thử mùi rất thơm nha Thơm mà, mùi sô-cô-la Thơm hả? Ăn, ăn thử miếng không? Không Thơm quá à mùi vậy mà kêu thơm thì, thì chịu mùi luôn bạn ok nhưng mà dịch à bây giờ á tại vì <laughs> em biết rằng là ăn 10 viên sẽ rất là khổ cho nên thôi cho dịch ăn um, bao nhiêu viên người năm viên thôi ha năm viên chết rồi ờ. tha ba viên thôi ba viên xác suất ờ, ba viên hả à? ba viên ha tha ba viên ok ba viên nha bạn chứ 10 viên này dịch chắc dịch ngất luôn lời viên ngồi lời okay, rồi. lời viên bây giờ thì mình sẽ à, lấy viên đầu tiên nha bạn nha mỗi người một viên mỗi người một viên mà đây ờ, bây giờ nè ok bạn để mình lấy kẹo thúi thì mình chỉ cần kéo cái này lên nè sau đó mình thả nó xuống thì nó sẽ ra cái viên kẹo thúi ở trong đây giờ để coi dịch sẽ trúng viên nào nha ok kéo lên nè thả xuống nè tùm lum la luôn mới hai viên kìa thôi không sao là một viên ở đây là còn lại là còn một viên ở đây các bạn ạ à. ok này thì đọc đi đọc luôn viên này là nó là cái màu này nó hơi kỳ các bạn màu này là hơi lạ nè màu này là dễ là có vị bún nôn từ từ từ để xíu đây từ dịch dịch cho uh, camera dịch cho camera cái viên nó có màu nâu nâu các bạn nghe sam sam đọc thôi cái, cái mùi nó là rất là rất là giống cái mùi ở trong họ anh em ạ vị này sẽ là vị cá chết hoặc là strawberry banana có nghĩa là những kiểu là gì tây dâu chuối dâu, chuối đó oh, vị một là dâu chuối hai là cá chết vị à. Ờ. cá chết cho dịch nha ok dịch cho vị nha rồi tới lượt môi nè môi ờ, dùng thử đi bây giờ giờ lấy hả đúng dạ, rồi dạ, dạ, kéo nó lên ờ kéo lên xin thả xuống rồi ra nó ra ra ờ, ok ra. rồi nó ra một lúc ba viên luôn rồi chị chọn vì nào nào cũng được à, đó vì muốn uh, màu vàng nhưng mà tất cả đều màu đây màu vàng tươi này vàng, vàng tươi, tươi vàng tươi vàng tươi rồi ok ui màu đen màu đen này nhìn ác hơn gì em nghĩ màu đen đi cái này nó dễ lắm màu đen tại cái này nó có vị gì đó cái nó răng thôi các bạn dễ lắm ok rồi biết rồi biết sẵn ôi thúi quá màu nâu này rồi bây giờ viên của mình viên màu pin này là có có, có có vị tình anh em nha anh em <laughs> à. anh em cá à. cá à. hay là hay là hay là chuối đây nhá đi anh nhá đi cá chết hả ui thường hả ngon ngon quá tức quá chuối mà dâu chuối dâu dâu chuối từ từ viên này là có có vị tình bạn anh em tình bạn của mình là mùi là mất tiền đấy em dở đúng không dở dở dở dở dở ơ cái vị là vị gì ạ bắp dạ, bắp bắp hoặc là gì đó ủa dở thối thực ra là nó vị trứng thối anh em ạ <laughs> nhưng mà nhìn sao hạnh phúc kể sao ban đầu hiểu không <laughs> xong lúc thì Trời ơi, nhậu nó còn nuốt không ạ kìa Không sao cả Vì có mùi tình bạn anh em mà thôi quá rồi Thôi, thôi, đừng có Cái này, mình đánh, mình đánh Còn nước không? Cần nước Anh ổn mà à, Ok, rồi, vị tiếp theo Vị này là vị tình anh em anh em Đây, vị này, vị đen nhất nè nó nó thu nó thú banh luôn á đây là ghê luôn á cái này cái này nó kinh khủng nhất tại mình từng em các bạn cái đầu này một nhóc thúi à thúi à cái này kinh khủng nhất mình biết là vì gì cái này nhại anh cái này ăn được không để vết ăn để vết ăn ác kìa này ăn được đâu ghê lắm ăn đi vết ngồi đi một lần vui hai lần buồn đây là chú vịt dãy chết cho mọi người chết đây có lẽ là cho Dịch đấy anh sao vậy giờ sao chị Giờ sao giờ sao Giờ sao anh em giờ làm gì Ôi cái mùi ghê thiệt luôn á Ghê nhất mà Gì á Lần sau đừng có bạn nào cho hình phạt ác quá nha bạn Ác quá Hả gì Thử đi Cắn cắn cái Ok mày quá rồi đó thôi chị cảnh thôi chị cảnh thôi Ok bạn ạ, như mình sẽ kết thúc Ok bạn mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây đây Và hẹn gặp lại anh em vào những video lần sau nha Tạm biệt, bye bye em Thương dịch quá Em em cắn cái miệng con dịch ra đúng ghê luôn á Ồ, Nâu là, nó nâu là cái gì á Hình như là dịch ngất luôn rồi các bạn ơi đáng sợ nha em em thấy dịch hơi bị sợ luôn